hôm nay thì ở trên diễn đàn công khai này không chiến thắng được anh em nhé nhưng trong khi đấy thì ở trong diễn đàn cầu kín ngày hôm nay tôi đã bắt cho tất cả anh em trong diễn đàn cầu kín con 47 phải không anh em thì rất tưng bừng và rực rỡ con 47 ngày hôm nay được nổ về chúng ta hai nháy niềm vui nhân đôi cho những ai ngày hôm nay đã được tôi bắt ở trong diễn đàn cầu kín anh em nhé và chắc chắn những người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 xong thủ lô xem ngày hôm nay tôi bắt cho anh em con số gì anh em nhé. Tôi cũng sẽ đi lấy ngày mùng 9 tháng 9 năm 2021 cho anh em tham khảo đây anh em ạ. Đấy. Tôi sẽ lấy giải 5. Duy nhất giải 5 này anh em nhé. Sẽ lấy giải 5.1 thì tôi sẽ bắt con 9 này. Kết hợp với giải 5.2 tôi bắt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 giải mã con số kênh Vương Đức 198 anh em nhé ba kênh đấy anh em thích vào kênh nào theo dõi thì anh em hãy đăng ký một lượt đăng ký và like cho kênh để cho kênh càng ngày càng đi lên một tầm cao mới phải không ạ Vâng, tương tự như vậy thì chúng ta hãy đi vào công cụ phân tích dòng bạch kim xem con 7887 có phải là những lô tô gan không anh em ạ?